nước ơi nở ngành xanh ngọn nước mà có mù về cả sông sâu 哎呀，真累。 vắng ngàn thu nhớ cô âm thủy nguyên xưa nhớ cô âm thủy mà không khóc nơi cửa đồ vừng sao nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa mò ta mas a trăm ngoan có mồ tu giã thảo hướng và tướng đào mà dứt lên ngày hôm nay chơi tây trúc hòa sẽ ngõ gần xa mà tại sao có công ở tại lòng ta có công thì cả thế gian này cũng không dấu bạc chảy tiền dòng mà cũng hết thác đi rồi còn biết cho bảo nhau vun trong này hóa nhật kỳ công ơn đức tấm lòng lành lẽ bạc kính dân